nhớ chân à bé hằng à lô rằng ơi soi lỗ xê liêm tớ lê xin ngờ <coughs> chiều chiều

xiên nhiều mẹ à, ô thọ là thọ siêu bé chân na à, ngân na à, độ nhân na chiếu chớ lưu chiên à to à song hăng à mô nhân à phiêu là mà thầy à mai à tôi à tòng hăng, một thầy nhẹ ฉันหาไม่เป็นเลยแมงเอ้ยไม่หิวว่าทอตาย โดยันนาโอเปียวลาฉันเหมือนเบ tu à chia na to na tòng hằng mai công à khi à ôi ta mai mai công à nạn tu à quê vàng à, cha mình à, mai ca chia mười ô tháng ấy liều tài tiền xây à, 走。 chị phê à bùng à choang phê kín ôi lo gì à khoe tường choang phê à